hồi xưa ở ngoài quê nó cực lắm đất khô cát nói chung mà chó ăn đá là ăn muối gì nói chung vậy đi thôi mà gì mà cứ vợ dẫn vô đây sài gòn làm ăn luôn đi quyết định là vô đây lập ờ. nghiệp nghĩ xong cái chú mới về đó chú về thì đám cưới đám cưới xong cái là đi luôn á tiêu chí của của cô chú là cô là cô nói là một ngày hai chồng với đứa con chỉ xài hai chục ngàn thôi hồi đó hai chục đồng hai chục ngàn gì đó cũng lâu mình mới bữa nào á mà mình ăn lên 25 ngàn là ngày mai là phải ăn lại 15, 15 ngàn trời à, ơi quá phải vậy ăn lại vậy chứ để chứ không là mới mới có dư được gia đình cô là đông anh em lắm tới 12 người con là cô thì thứ bảy thì à, bắt đầu cô đi làm là cô làm ví dụ như là cô làm cực lắm tại vì mà làm phải còn mấy đứa em nữa rồi còn sáu bảy đứa em nữa mùa mưa á về làm ruộng khoai làm đồ còn mùa nắng á thì đi xuống làm gạch Chú lên thì cô cũng đâu có có mà mặc đồ đẹp rồi gì đó cũng làm ở chỗ gì đó hai cái đứa nó là cháu cháu của chú chơi à, thăng nó kêu mình bằng chị nó nói a à, chị chị lon chị lon có bồ chưa cái mình nói chưa cái gì không nó kêu cọc đi con làm mai cạo con cho cho chị cô nói chứ ờ, đâu cạo mày đâu rồi ờ, dẫn lên đi coi coi thử cái nói để con về con nói con dẫn lên thì đó thì thì ẩm đến lúc đó là anh nè anh lây nè thì mình cũng đâu biết thì nó cũng ra nó chỉ nó kêu đó đó cạo con nó cậu nó thì cũng thấy xa xa thế là ví dụ như quyên trong cái nhà là nung gạch nung đồ thì còn cái xăng là để in là riêng mà hồi đó in bằng đất sét mà ăn cái cung á dạ. cái khung đám vậy nè nhấn xuống à, nhấn xuống, xuống coi như là nhầu nhầu nhưng mà chân đấy thì bắt đầu mình buồn rồi đó còn mình mặc áo thì nói chung lắm lem nồi này kia nọ đó đất sét rồi đó đâu có thấy được rằng nhưng mà cũng biết cái dạng tại vì vậy nè chú á là cũng hay lên làm thế cho chị cho bà chị á cái lò gạch của cô là trên đây, cái lò dâu là dưới đó chút xíu là mấy trăm mét là chú hay làm thì cũng biết là thấy cái tạng tạng mặc áo mặc đồ với mình cũng biết thì coi như tình yêu bắt đầu từ lò gạch thì <laughs> giống như câu chuyện à chí thè thì nở vậy đó đám cưới bỏ cái hồi mà thầy bố cấp ở người, người mình người quê đà nẵng mà xin việc thì nó rất khó nên chú uh, quyết định thôi bây giờ ở mùa này đồ ừ, việc thì cũng ít mà này kia cái nọ thì ở nhà làm đó thôi mà đòi đục đó thôi quyết định kéo bỏ vô sài gòn thì sống khi mà vẫn quyết tâm bỏ đi theo mình mà là mình phải bồ bọc cho bỏ thôi chứ người không có cái gì khác nó vô đó nhưng mà nó, nó thật ra thì chú về lẫn mọn thì cũng, cũng ít lẫn mọn lắm cũng lẫn mọn không lẫn mọn hồi đó vô trong này thì ờ, tới cái đèo cỏ trai bị banh trai bị banh ở đó hai ngày có con hồi đó ờ, đám cưới thì đâu có bao nhiêu tiền cái mấy trăm thôi đi vô bà đó hai ngày mấy sau cái tram này có xe quen nhau có đem hai tùng đoạn ấy, nấu cơm mà ăn tram nó quen mới ra mình cũng thầy à, nấu cơm đó mình đâu tới đây mình còn tiền trong túi mình đâu có vô chỗ đó mà ăn hay sao cái cũng có một tấm khớp đem hột gò rồi ra bố cho mình ăn hồi đó là cái dọn thầy bô cấp mà cũng khó khăn lắm từ bến tre miền miền đông xuống chú nhận anh cỡ chừng chừng, chừng hai ba cái số thôi còn có được 15 đồng là mua hai ổ bánh mì về cho con ông anh làm quà là sao rồi sau đó mới từ từ vô mới lập nghiệp từ đó vô đó ở à. ở cái thời gian mà cũng vô đó thì nhiều lúc mình nghĩ từ ở ngoài kia vô mà giờ theo hiện bây giờ thì mình có lỗi bỏ nhiều vô mà chưa có dẫn đi được đi đai đi đó biết chỗ này chỗ kia mà qua ngày mai là tiếp tục là xách cái xe đi làm nữa hai một năm đó năm tám ba là sinh cái con bé đầu tiên à ừ. không khó khăn quá cô chú có cãi nhau nhiều không có nhưng mà ít yeah. Dạ. nhưng mà bỏ cái được là nhiều khi mà, chú tính nam lắm hồi đó chú đi làm có tiền mà nhà đi làm về mới làm việc nhà vậy thôi từ từ từ vậy từ từ nó phát triển ha từ từ phát triển cái còn nó chung ra là khó khăn quá cậu không khó khó khăn nói chung là chú ờ, ngoài hai mối tình ờ, đầu đời đó không còn gì á chú hứa với lòng là gì vợ gì con không quen ai hết đây bên đây cô cười hạnh phúc lắm cười tít mắt luôn cô lý do tại sao cô chú quyết định vào vào sài gòn chú đi hỏi ba năm mới cưới lận dạ chú đi hỏi cô là một năm một năm xong cái ba cô bị tai nạn mất chú qua chú để tang rồi luôn này kia nọ cái xong cái một năm chú đi vô sài gòn chú làm trong này nè chú vô chú làm ở trong bình thạnh hình đó là cô nhà ở bình thạnh đó chú cũng đi xe ba, ba gác đạp để ừ, cho chạy dựa vật liệu người ta yeah. Dạ. đó thì đó cái chú về rồi chú, chú cưới thì mới mới dẫn đi rồi mới yeah. Dạ. vô hồi xưa ở ngoài quê nó cực lắm đất khô cát nói chung mà chó ăn đá là ăn muối gì nói chung vậy đi mẹ của chú á yeah. với bà chị đó là chị thứ ba rồi cứ nói ờ, thôi bây giờ mới cứ vợ dẫn vô đây sài gòn làm ăn luôn đi quyết định là vô đây à. lập nghiệp nghĩ xong cái chú mới về đó chú về thì đám cưới đám cưới xong cái là đi luôn á cô mấy chục năm rồi cô chú ở với nhau cô thấy là chú có cái tật xấu gì không trời nhiều lắm hả <laughs> tật xấu thôi khỏi nó không phải gì nhưng mà vậy này chú á nóng tính nóng tính ghê lắm hút thuốc được không không thì có hút thuốc dạ. nhưng mà nói chung mà việc làm á thì thì là là ok lắm chú tại giỏi. vì chú giỏi lắm dạ. tại vì ngày xưa rồi cô với chú thì vô ở chỗ ờ, ngõ tường xanh á vô là chú làm một năm thôi là cô mua nhà rồi trời ơi đúng một năm thôi là cô mua nhà đó cô mua trước ngày là ngày mai là đổ tiền tại vì nhà là hồi nó nó nó làm cái vách bằng cái vách vách vách bồ á dạ. còn cái cây này lập lá mà có chỉ bốn mấy chuông thôi rồi đằng sau là dư đất là lúc nhà. đó sanh con chưa cô lúc mua nhà đó con bé mới nhỏ xíu bé hồi nó nhỏ xíu bé đứa đầu á dạ còn nhỏ Trời ơi, giỏi rồi bắt đầu mới vô đó mua nhà nhưng mà tính ra là suốt cả cuộc đời của cô chú là cũng chỉ có làm việc thôi làm và việc. phải làm cực lực Đúng. thì mới là có dư chú đi ba gác vậy là phải tính toán tự nhiên mình là mình tha phương mình cầu thực là có nguyện trong lòng là mình vô đây mình phải làm mình quyết là để mình phải ấy chứ mình vươn lên chứ mình không thể nào ấy tại vì vậy đó chú làm mà hôm ngày cũng năm sáu chục gì đó mà ví dụ như cô là một ngày là hai chục là hai chục còn ba chục là để chơi hụi chơi hụi chơi hụi hả nó chơi hụi tiêu chí của của cô chú là cô là cô nói là một ngày hai chồng với đứa con chỉ xài hai chục ngàn thôi hồi đó hai chục đồng hai chục ngàn gì đó cũng lâu mình mới bữa nào á mà mình ăn lên 25 ngàn là ngày mai là phải ăn lại 15, lăm ngàn trời à, ơi quá phải vậy ăn lại vậy chứ để chứ không là mới mới có dư được bữa là nhiều khi à, hai chục năm chục bốn chục ba chục của tiền nhưng mà mình ăn nhiêu đó thôi dạ. đó mình ăn là ví dụ như bữa bữa này ăn thịt mai ăn cá có, có thậm chí có hồi ăn ăn rau không hả ăn quá. cá nhiều khi mình mua cà tím gì mình xào mình ăn á dạ. cũng cũng được một một chở cũng nhờ cái sự sắp xếp của cô rất là chính xác từng ly từng tí luôn á thì cô chú tới bây giờ mới có dư nhiều như vậy dạ. chú ơi mình trở về với nhau đi cô hay lắm cô là một người phụ nữ tuyệt vời tính toán quá Đó, hay bỏ không tính như già là không bao giờ dạ chú ơi có khi nào vì cái sự tính toán của cô khắc khe quá mà chú cảm thấy ngột ngạt chú khó chịu không không cái cái bọn thằng cháu ngồi kia cũng vẫn dài có tiêu chí như vậy làm nhưng mà trong cái cái tiêu chi trong gia đình đó, đừng nên để thiếu thốn mà được dạ. đó chứ không phải là mình gào báo quá mình mình không muốn dám ăn là không có gì đâu Trời. Dạ. bỏ thì bỏ cũng tuyệt vời lắm đó giờ bao nhiêu năm chú thấy chú có lỗi gì với cô không có cái hồi đầu tiên á, mà vô trong này á, thì nói chung ra là là là bỏ cắn bào á, sao mà chú cũng vẫn sao mê đi làm lắm nhưng mà có cái, nhược điểm là con khi mà đưa bỏ lên sinh trên kia á tùy theo người có người mà vợ đã là tất trục một chuyện làm là vất bỏ hay tất cả hồi đó cũng cái dọn mà làm ở chỗ đó mà mình nghĩ không được đó nó thẳng ra nghĩ là không có làm do đó mà có cũng ý ấy là có bà chị bà đó bà phụ giùm nhưng mà thật tình ra là có cái là bỏ sinh nhưng mà không có chồng bên cạnh tội nghiệp dù có bà chạy bà nào đi nữa thì cũng cũng cũng, cũng chạnh là à vô tâm nha à, dạ, nóng tính nha ngủ, ngủ sao ngủ dữ lắm hả cô ai à, ngủ dữ lắm giống con con ngủ con tới giờ buồn ngủ là ngủ dữ lắm <laughs> mệt rồi ngủ ngủ đúng không chú có gì đâu dạ nói chung là ngủ đường đó. ồ ngáy ngáy ngáy ngáy ghê lắm ngáy cô ngủ không được cô mất ngủ là gì ngáy mấy mấy ờ, chục năm chú ngoài rồi cô mất ngủ cô cũng ốm hơn luôn cô bị suy nhược thần kinh nó bị suy nhược thần kinh nó rồi cũng lâu á đi suy nhược rồi nó cũng đi trị bệnh lâu chú có thể chú vô tư tí thôi chứ chú không có vô tâm đâu bởi vì đây nè chú viết cho cô một cái lá thư bây giờ con đọc cho cô nghe nha thư gửi em Thấm thoát thời gian trôi qua đã ngót nghét gần 40 năm rồi em nhỉ Anh nhận thấy bản thân anh không được lãng mạn như những người khác Nhớ thời gian đầu anh và em vì cuộc sống ở quê miền Trung không mấy thuận lợi như trong miền Nam Nên mình mới chuyển vào đây sinh sống Em làm dâu nhà anh mới được có vài tháng Lòng em không được vui mấy Cuộc sống thời điểm đầu tại Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai trong thời bão cấp mọi thứ thật khó khăn Chúng ta chỉ biết động viên nhau vượt qua bão tố Anh thì mãi mê công việc mà quên mất đi một nhiệm vụ của một người chồng Một năm sau thì chúng ta đón đứa con gái đầu lòng lúc em đi sanh anh không đưa em đi được mà phải nhờ chị nói nào ngay anh vì ỷ y có chị đưa đi cho nên anh an tâm anh mãi mê công việc nghĩ là đã có tiền rồi thì lo được mọi thứ nào ngờ em đi sanh nở mà không có anh bên cạnh em tuổi thân lắm phải không anh biết điều đó thật tình mà nói em lo cho anh còn hơn cả bản thân của em nữa kìa chính vì thế mà anh lại ỷ y em đối với anh và gia đình nhỏ luôn rất tuyệt vời đối với gia đình bên chồng em là một người có trách nhiệm luôn luôn đi đầu về việc ông bà mà anh thì chưa có một lần khen em về điều đó anh rất có lỗi với em qua chương trình anh muốn gửi tới một thông điệp đến với mẹ của em con cảm ơn mẹ nhiều lắm vì mẹ đã sinh ra cho con một người vợ tuyệt vời năm nay mẹ đã cao tuổi 90 tuổi rồi mà chúng con xa quê hương nên cũng ít về thăm mẹ già mẹ thông cảm cho chúng con nói về cuộc sống vợ chồng thì từ hồi vào sài gòn công việc tăng dần theo năm tháng con cái thì cũng thành gia lập thất còn con trai út của mình đã 29 tuổi khi nào lập gia đình cho con nữa thì là xong và từ nay anh sẽ hứa với em rằng anh sẽ cùng em chia sẻ công việc nhà để em bớt cực em được nghỉ ngơi nhiều hơn em nhé khoảng thời gian gần 40 năm chúng mình bên nhau chung sống Có những lúc cãi vã, có những lúc buồn vui Mong em bỏ qua cho tất cả Để từ đây có một cuộc sống vui tươi hơn Để anh và em đi hết quãng đường còn lại em nhé Bình Tân, tối ngày 7 tháng 4 năm 2022 Chào em, người chồng yêu dấu của em, Văn Mười Tôi khóc luôn rồi kìa cứ nói gì với cô lúc này đi đó là những lời thật là từ nay sắp tới là anh sẽ không để cho để cho em kiểu khổ này đâu cảm ơn anh nhiều anh đã hiểu được điều là khổ cực của em nó ngay hồi nào tới giờ là anh chưa bao giờ anh bộc lộ từ ngày mà quen nhau cho đến bây giờ anh chưa bao giờ nói tiếng yêu em và bây giờ anh đã biết như vậy thì anh cũng em cũng rất cảm ơn anh nhưng mà em mong ra từ nay trở lên anh á là đừng có nộ nọt em nữa em nuối vậy đó anh cũng nộ ra anh cũng cho em nuối. thôi để ừ, nên tạm với em nè ừ. tam có chuyện gì cũng vậy thì em cũng đừng nay nuối nhiều quá đó anh mà cái tính anh nóng nuối nhiều quá là anh nộn nọt thôi mà đừng có cái tôi nộn nạt thì bỏ là im già lớn tuổi rồi ít nuôi là bớt ví dụ như những cái diện bòn sao qua là sao còn giờ mình muốn thẳng ra kinh tế cũng đâu còn lo gì nữa đâu con cái thì nào vô nói rồi mình chỉ mong là cuộc sống hai, hai gia đình con hạnh phúc là mình hạnh phúc lắm anh mong em thì cũng đừng có cứ cỡ bỏ hoài ha. dạ là anh mừng lắm bỏ thì bỏ cấm bao giờ bắt chịu thua chú hứa với cô đi kệ chú hứa với cô ừ thôi anh không nạt nộ em nữa đó thì em ít thì anh không có bao giờ mà nòn độ nữa đó hạnh phúc rồi cô hả viên mãn rồi cô hả dạ em ít nuối nữa nha và tặng bí mật của chú nè ừ. trời ơi dạ, đẹp nói gì quá đi. chú nói gì thật là lãng mạn ngày xưa giờ không nói nữa không nạt nữa sống mình vui vẻ thôi với con cái thôi còn em cũng chọn không không có nghĩ điều gì nữa anh em cảm ơn anh đã đem đến cho em là những điều bất ngờ mà em không thể tưởng tượng được mang chương trình à, à tình tâm năm này mà để là à, hiểu được à, để hai vợ chồng hiểu được à, là cái, cái nỗi buồn để bày tỏ những điều mà chưa muốn nói dạ. nên, nên vậy bà tỏi thì cũng rất cảm ơn chương trình này à, bây giờ thì còn một món quà bất ngờ nữa dành tặng riêng cho cô chú ừ quà cảm ơn con quá chúc ba ba mẹ à, như là tên của chương trình luôn tình trăm năm luôn con cũng có lời cảm ơn à, tới ba mẹ trước giờ thì con à, có nhiều điều con cũng làm không đúng cũng khiến ba mẹ buồn lòng hy vọng là ba mẹ bỏ qua cho con con thấy cuộc đời này mà con có ba mẹ là ba mẹ của con thì nó rất là tuyệt vời con không muốn đánh đổi điều gì để mà mà thay đổi cái điều đó cho ba mẹ buồn người ba mẹ cũng à, cảm ơn các con ừ, nói chung là không có cần cái gì hết chỉ cần là muốn là các con thương yêu nhau và đùm bọc lẫn nhau và là sống gia đình hạnh phúc cái những gia đình nhỏ của các con là ba mẹ vui rồi ba mẹ hạnh phúc nhất rồi các con vô ông bà đi nào ông bà đi nào